Hi, xin chào các bạn quay trở lại với youtube của mình Trước tay mình đây đang là Perfume de Merli de Elina phiên bản EDP Đây các bạn nhìn thấy Chai hoa này nó có giá trên thị trường khoảng tầm 5 triệu đồng Có thể nói là một chai nước hoa ở tầm phân khúc tầm cao cấp ở Việt Nam và rất cảm ơn anh Anh Đức đã tài trợ cho mình chai nước hoa này và nếu các bạn nào đang quan tâm đến sản phẩm nước hoa thì có thể xem đường link Facebook ở dưới phần mô tả của video và chúng ta hôm nay sẽ cùng nhau xem xem là chai nước hoa này nó có gì và nó có nên mua hay không bắt đầu nhá đầu tiên là về ngoại hình của em nó thì em nó có một chiếc hộp rất là đẹp màu hồng như này đây và cái phần nắp này được làm bằng mút và các bạn có thể để chai nước hoa như này đây đó như này là đậy vào và cái phần chai thì đây các bạn thể nhìn thấy là nó có thiết kế rất là đẹp sờ cái phần này thì rất là mịn và nó có một cái nơ một cái tô rua ở đây và cái nắp đây cái nắp này được làm bằng kim loại khá là nặng à, có một cái điều về chai nước hoa này các bạn cần lưu ý như các bạn mua để sử dụng đó là cái phần thân chai này nó rất là dễ bẩn nên là các bạn cần phải bảo quản tốt không thì kiểu cái chỗ này nó mà nhám vào thì trông rất là xấu còn tất cả về ngoại hình của em nó thì rất là đáng yêu rất là phù hợp với các chị em phụ nữ Ừ. nay xịt trên giấy sao nó khác hôm trước mình xịt trên da nhở mùi hương của Delina này thì khi các bạn xịt ra thì các bạn nhận thấy những cái nét rất là rõ ràng đó là cái vị ngọt và tươi đến từ fruity cụ thể đây đó là vải cái nét chua mà mình nghĩ rằng là đến từ đại hoàng mà nếu như bạn nào đã ngửi qua vài chai nước hoa có nốt hương đại hoàng cây đại hoàng ấy thì cây đại hoàng nó sẽ làm cho mùi hương có phần chua và tươi khá là rõ và đằng sau thì mình ngửi thấy có hồng nữa và ở đây thì còn có một chút gì đó làm cho mùi hương có phần sâu và dày có phần hơi tối nhẹ, hơi tối à. nó có giống như kiểu vài chai nước hoa kiểu trung đông ấy không biết là trong này có nhang nhức hay là có út không về sau thì em nói trên da mình trở thành một cái mùi hương khá là mềm mại và ngọt mùi hồng nó sẽ xuất hiện rất là rõ và hồng ở đây thì người ta ghi chú đó là hồng thổ nhĩ kỳ cái nét chua và cái nét ngọt của vải cũng sẽ dịu xuống và hồng làm chủ đạo Ừ. Phải nói rằng là mùi hương này mình đánh giá rằng là nó là một cái mùi hương rất là nịnh mũi và các bạn có thể fly by chứ không sợ cái vấn đề là kiểu thất vọng hay là kiểu phản đam với cái số tiền mà các bạn bỏ ra với một cái mùi hương như vậy thì nó sẽ phù hợp với cái độ tuổi và với cái phong cách như nào thì với cảm nhận cá nhân của mình thì em này mình nghĩ rằng sẽ dành cho bạn nữ khoảng tầm 23 đến 25 tuổi đổ ra và sẽ là những bạn nữ kiểu tiểu thư con nhà gia giáo thích cái kiểu ăn mặc kín cổng cao tường mà nó vẫn toát lên một cái vẻ lịch sự một cái vẻ sang trọng chứ không nhất thiết là phải hở nọ hở kia nó không kiểu vồn vã nó không kiểu sồn sáng quá như là những cái chai nước hoa như kiểu scandal hay là uh, narciso và mùi hương này thì các bạn chỉ cần ăn mặc kiểu nhẹ nhàng những chiếc váy trắng tóc buộc cao hay là những cái chiếc kiểu một chút áo vét cũng được kiểu đấy Delina này mình rất hài lòng với cái độ bám tỏa của em nó Tại vì trên da mình em nó lưu được tầm 12 tiếng Không biết trên da các bạn nào đã sử dụng qua thì nó như nào Về cái độ tỏa hương của em nó thì đặc biệt là em nó khoảng tầm một cánh tay Rất là tốt và tỏa khá là lâu chứ không phải kiểu một hai tiếng rồi nó bay mất Mình thậm chí ba bốn tiếng của mình kiểu người xung quanh đi qua mình thôi ngửi thấy bạn ui hay xịt mùi gì sang nữ tính ấy đó các bạn phải biết rằng là đây là một chai nước hoa có độ bám quả rất là tốt và hiện nay trên thị trường chúng ta đang có hai phiên bản đó là phiên bản EDP và phiên bản Exclusive ờ, hai phiên bản này nó chênh nhau khoảng tầm 3 đến 500 nghìn và đấy Exclusive đó đắt hơn một chút và với cá nhân mình thì mình đã gửi qua exclusive rồi và đây là bản thì mình bản EDP mình mới được gửi qua thì mình thấy là bản exclusive thì mở đầu hai cái mùi hương nó khá là giống nhau nhưng mà về sau thì ờ, cái phiên bản kia thì nó có cái xu hướng làm hơi già hơn hơi tối hơn nên là nếu như bạn nữ nào mà tầm 30 tuổi mà chưa có chồng ấy hoặc là vẫn kiểu theo đuổi phong cách như vậy thì các bạn nên sử dụng phiên bản exclusive còn phiên bản này mình nghĩ là trẻ trung thì nó sẽ phù hợp để tầm 23 đến 25 tuổi Chốt lại thì perfume Dermali Delina này có nên mua hay không? Thì đây là một cái mùi hương dành cho những bạn kiểu tiểu thư, gia đình, gia giáo, thanh lịch và thích những cái mùi hương bám tỏa tốt thì nên mua em nó. Còn nếu như bạn không có điều kiện tài chính tốt thì Chanua này có lẽ là nó sẽ quá là đắt so với các bạn nếu như các bạn cố mua thì mình có một cái gợi ý để có thể thay thế được chai nước hoa này khi mà có một cái mùi hương nó khá là giống ở cái phần bay nốt với chai nước hoa Delina này đó chính là Montel Romus đó là một chai nước hoa mà mình thấy rằng là về sau thì hai chai nước hoa này nó có nét khá là giống nhau và Montel thì có giá rẻ hơn khoảng tầm hơn 2 triệu là các bạn có thể sở hữu một chai 100ml còn ở đây thì tầm 5 triệu đồng khá là đắt và đó là cảm nhận của mình về chai nước hoa này không biết là các bạn nào đã sử dụng qua chai nước hoa này chưa thì cũng hãy bình luận ở bên dưới và đừng quên like, share, subscribe kênh youtube của mình để có thể xem nhiều video mới hơn và xin chào và hẹn gặp lại